Chào mừng bạn đến với kênh Phúc To Be. Hôm nay, Phúc muốn giới thiệu các anh chị một lô đất view sông cầu ông Đụng, rất là đẹp. Đất có diện tích là ngang 5 m, dài 45 m, tổng diện tích là 220 m vuông, đất thổ cư 133 m vuông, chủ bán giá 6 tỷ. Và đây là đường dẫn vào lô đất. Đây là đường Hà Huy Giáp, phía trước là cầu ông Đụng, đi thẳng 200 m là chợ đường, 700 m là chợ lái thiêu thành phố Bình Dương và thành phố Thủ Đức và ngược lại chúng ta sẽ về lại Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Từ vị trí này, chúng ta đi 400m là tới trường cấp 123, cao đẳng điện lực và chợ Thạnh Xuân. Và đây là đường dẫn vào lô đất. Cặp theo sông ông đụng 100m là tới lô đất đất gần đường lớn, gần sông rất là đẹp nha quý anh chị. Đây là khu phân lô có giá hơn 40 triệu mét vuông. Lô đất chúng ta ở kế bên nhưng giá hơn 20 triệu mét vuông. Phía trước là ngôi nhà 3 tầng đang xây. Vị trí rất là trắc địa. Đường này xe ven và thoải mái, yên tĩnh cực kỳ nha quý anh chị. Đất có vị trí view sông, rất mát và nhiều cá nên mua lô đất này không lo hết đồ ăn. Và đây là vị trí lô đất. Đất có chiều ngang 5m, chiều dài là 45m, tổng diện tích là 220m2, đất ở là 133m2, thoải mái xây nhà, làm sân vườn, sân để ô tô, Lô đất được chủ bán giá 6 tỷ, anh chị thích lô đất có thể gặp trực tiếp chủ để thương lượng giá. Lô đất rất cao ráo và không bị ngập, điện và nước máy, đầy đủ chỉ 1 đến 2 ngày là có ngay cho quý anh chị. Lô đất được chủ xây gạch bao quanh, kế bên hàng xóm là ngôi biệt thự gỗ rất đẹp, đất rất dài, dài đụng phía nhà phía sau, thoải mái xây dựng. Khu này, dân cư ở rất đông, kín hết, toàn nhà 2 tầng, 3 tầng, Đường này thông ra đường T43 và 200m là tới sông Sài Gòn. Tương lai sẽ mở đường vành đai sông, về sau sẽ rất là phát triển. Trước đất là sông rất mát mẻ và yên tĩnh, thuận tiện là khu nghỉ dưỡng cuối tuần.